Nhận định và phân tích chuyên sâu soi kèo biến động tỷ lệ kèo trận Indonesia gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 16 h 30 chiều nay ngày 6 tháng 1. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa từng thắng Indonesia tại AFF Cup trong vòng 26 năm qua. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chấm dứt thống kê đó. Bởi lẽ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất quen với việc giành chiến thắng trước các đối thủ xứ vạn đảo. Hoàng Đức và đồng đội sẽ đã chấm dứt được thống kê không thắng Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2020. Tiếc rằng đội tuyển Việt Nam đã hòa 0-0 sau khi chơi áp đảo với tỷ lệ cầm bóng là 70% và tung ra đến 21 cú dứt điểm. Nhìn cái cách mà Indonesia ăn mừng cuồng nhiệt sau khi cầm hòa được tuyển Việt Nam. Thật bất công nếu lấy cái giúp 26 năm làm con ngáo ộp dọa dẫm chính mình. Bản thân huấn luyện viên Park seo cũng nhấn mạnh rằng ông đã cùng bóng đá Việt Nam thắng đối thủ Indonesia rất nhiều lần. Các thống kê thì cũng thú vị, nhưng thống kê thì sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Trước khi ông Shin Tae-yong sang Indonesia, thì Việt Nam đã thắng họ. Sau khi ông Shin Tae-jong sang thì Việt Nam cũng thắng họ 4-0 đó thôi. Từ ngày tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam thì chúng tôi chưa từng thua họ, cho nên tôi tự tin có thể giành chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố. Thực tế thì đội hình của Việt Nam và Indo tham dự AFF Cup 2022 đã được định hình từ việc hai nền bóng đá liên tục va nhau thời gian từ năm 2019 đến nay. Đó là một chuỗi đối đầu từ cấp độ U23 cho tới đội tuyển quốc gia qua các giải đấu vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30, AFF Cup 2020 và SEA Games 31. Ở trong chuỗi trận đấu đó, bóng đá Việt Nam trội hơn Indonesia khi các đội tuyển có quỹ đạo ổn định và được đối đầu qua từng giải đấu. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta đã toàn thắng cả 4 lần đối đầu Indonesia ở cấp độ U23 và thắng 2 hòa 1 ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải là những người đã từng ghi bàn vào lưới Indonesia ở trong chuỗi trận kể trên và hiện tại đang tham dự AFF Cup 2022. Ngược lại thì bóng đá Indonesia đã chạm đáy trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2020 và phải xây dựng lại đội tuyển nên có xuất phát điểm chậm hơn. Huấn luyện viên Shin và lứa cầu thủ Witan Suleiman, Egi Molana, Pratama Ahan, Asnawi Baha vẫn đang ở trong quá trình phát triển chứ chưa đạt được tới trình độ chín như là đoàn quân dưới tay của Thế Bắc. Quan trọng hơn đó là những Hoàng Đức, Văn Hậu hay là Hồng Dũng đều đã nhẵn mặt và quen với việc chiến thắng trước những Winchan, Eggy, Asnawi từ cấp độ U23 cho tới cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu đạt chất lượng con người và chất lượng lối chơi lên bàn cân, đội tuyển Việt Nam có đủ cơ sở để tự tin chiến thắng trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam cũng có quyền tự tin cho dù phải làm khách ở chảo lửa Bungkano bởi lẽ thầy trò huấn Park đã giành những kết quả có lợi khi làm khách trước sức ép nghẹt thở ở tại Saitama của Nhật Bản, Bukit Jalil của Malaysia hay là Trang Arena của Thái Lan. Indonesia sẽ sử dụng bài tấn công ngoại Anh để đối đầu với tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng là những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Ahan sẽ tiếp tục được Indonesia sử dụng như là một bài tấn công ở trong trận bán kết lượt đi này. Ở tại AFF Cup năm nay, Indonesia đã thể hiện khả năng tấn công khá đa dạng. Trong đó thì những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Ahan là một trong những thứ vũ khí khá lợi hại. Ở trận đấu cuối vòng bảng, Indonesia đã ghi bàn mở tỷ số trước Philippines từ pha bóng ném biên thẳng vào vòng cấm của cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản. Khi mà Indo thi đấu sân nhà, những pha bóng như vậy của Pratama Ahan sẽ càng trở nên nguy hiểm khi anh sẽ nhận được sự trợ giúp từ những cậu bé nhặt bóng với một chiếc khăn để giúp cầu bóng đỡ trơn. Bài tấn công này của Indonesia sẽ khiến người hâm mộ nhớ lại những pha bóng mà cựu danh thủ Rory Delap đã thực hiện tại câu lạc bộ Stoke City ở giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2008-2013. Khi đó thì những quả ném biên của Rory Delap đã mang đến rất nhiều bàn thắng cho Stoke City. Prama Ahan sinh năm 2001, anh ra mắt tuyển Indonesia vào giữa năm 2021. Đến nay thì cầu thủ này đã có 35 lần ra sân cho Indonesia. Hậu vệ trái này đang khoác áo của Tokyo Verdy của Nhật Bản. Ngoài những quả ném biên thì Pratama Ahan còn có khả năng tạt bóng tương đối ấn tượng. Về phía tuyển Việt Nam, trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết với Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành thời gian căn dặn thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau đó, ông yêu cầu thủ môn số 2 Trần Nguyên Mạnh thực hiện rất nhiều các quả ném biên để Văn Lâm đối phó. Do phân tích các trận đấu của Indonesia, dễ dàng có thể nhận ra được là đội quân của huấn luyện viên Sinteyong đang sở hữu một thứ vũ khí lợi hại. Đó chính là các quả ném biên tầm xa mà chúng tôi đã nói đến ở phần trên. Nó không khác gì một quả đá phạt và chắc chắn họ sẽ tiếp tục thể hiện ở trong trận đối đầu với Việt Nam. Phía Indo họ đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện khả năng dứt điểm. Tại Á cấp năm nay, đội quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tung ra 82 cú sút nhưng chỉ trúng đích được 31, tức là chiếm 37,8%. Với 12 bàn thắng được ghi thì tỷ lệ thành công của họ đạt là 14,6%. Vị chiến lược gia 52 tuổi thừa nhận học trò của ông thường xuyên lãng phí cơ hội. Các cầu thủ đã không tận dụng triệt để những tình huống có thể ăn bàn. Mặc dù Indonesia đã vượt qua vòng bảng, nhưng điều đó khiến tôi nổi giận và la mắng họ trong vòng thay đồ. Ông nói, theo huấn luyện viên Sintezong tiết lộ, các cầu thủ Indonesia đã tập dứt điểm trong 3 ngày vừa qua và cho thấy được sự tiến bộ. Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện để sau trận gặp Việt Nam, không ai còn nói Indonesia thiếu may mắn vì dứt điểm kém. Ông cho biết Bên cạnh đó thì Indonesia cũng sẽ sử dụng chiêu độc để khắc chế chiến thuật của Việt Nam. Tất cả đều biết là huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên chơi với sơ đồ là ba hậu vệ 3-5-2. Ở tại AFF Cup năm nay, có duy nhất chiến thắng 3-0 trước Malaysia là ông chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ, sơ đồ là 4-3-1-2. Huấn luyện viên Shin Tae-jong cũng yêu thích sơ đồ 3 hậu vệ và Indo cũng chơi rất ổn với cách triển khai này. Sơ đồ 3-4-3 Nhờ vậy mà họ đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2023, đánh bại Curacao ở trận giao hữu hồi tháng 9 năm 2022. Nhưng khá lạ là tại AFF Cup năm nay, Indonesia đã đột nhiên chuyển sang đá 4 hậu vệ với sơ đồ là 4-1-4-1 và 4-4-2 ở cả 4 trận vòng bảng. Mặc dù đang gặt hái thành công, nhưng không loại trừ khả năng ông Jin Tae-jong sẽ trở lại với cách thiết lập ba hậu vệ để đón tiếp Việt Nam. Tại AFF Cup 2020, Indo đã vô hiệu hóa đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo khi chơi với sơ đồ là 3-4-3, sau đó chuyển thành 5-4-1 khi mất bóng. Huấn luyện viên Shin Tae-jong cho biết làm thế nào để gây khó khăn cho người đồng hương và ở trận bán kết vô cùng quan trọng, ông có thể lập lại hệ thống cũ. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Fadin, Arianto, Mangkolam, Riho, Ahan, Glock, Sulijatawan, Suleiman, Kumbaya, Maulana và Ferdinand. Tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Hồng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức và Tiến Linh. Biến động tỷ lệ kèo trận Indonesia gặp Việt Nam Kèo châu Á trận Indonesia gặp Việt Nam thuộc AFF Cup 2022 lần đầu được niêm yết ở sàn giao dịch châu Á đó là vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 4 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Việt Nam là cao hơn, qua mức kèo chấp là 1 trên 2 trái theo handicap. Đặt kèo rồng vàng ăn 0,97, đặt cửa Indonesia ăn 0,85. Sau gần 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo chấp vẫn không có sự thay đổi đáng kể nào khi vẫn đứng đỉnh Việt Nam chấp 1 trên 2 trái. Tỷ giá hưởng mức lợi nhuận giữa hai đầu sau nhiều biến động cũng trở về gần như là lúc mới lên kèo và theo các chiến binh sao vàng ăn 0,98. Theo kèo đội bóng xứ vạn đảo ăn 0,84. Điều này cho thấy được các nhà đầu tư châu Á vẫn đang đặt cửa khá đều cho hai đội. Sở dĩ Việt Nam được nhà cái đánh giá cao hơn ở trận bán kết thứ nhất là điều có thể hiểu được bởi vì các chiến binh sao vàng vẫn chưa nhận bất cứ bàn thua nào. Dòng vàng cũng đáp ứng được tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra tới 3 trên 4 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên thì để Việt Nam đánh bại Indo ở trận này trên thánh địa của đội bóng này là không hề đơn giản. Đơn giản là vì trong lịch sử sân chơi AFF Cup, các chiến binh sao vàng đã phải trải qua 26 năm chưa thắng ở trên sân của Indonesia. Đây được xem là một lời nguyền cho dòng vàng. Cũng cần biết rằng là đội bóng xứ vạn đảo cũng đã cầm chân Thái Lan với tỷ số là một đều trong thế trận dẫn bàn ở vòng bảng. Với những con số thống kê này thì rõ ràng là nằm kèo đội chủ nhà sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho các nhà đầu tư châu Á. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Indonesia, tỷ lệ là 1 trên 2. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết ở sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 4 tháng 1. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 2, 1 trên 2. Theo tài ăn 0,88, chọn xỉu ăn 0,92. Sau gần 2 ngày lên kèo, tỷ lệ kèo và tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào. Điều này đã cho thấy được các nhà đầu tư châu Á đang đặt cửa khá đều cho hai đội. Hàng công của Indonesia thi đấu khá hiệu quả khi đã ghi được 12 bàn sau 4 trận. Tuy nhiên, họ sẽ gặp thử thách cực độ để xuyên thủng hàng thủ của Việt Nam khi chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Nhìn xa hơn một chút thì dòng vàng mới chỉ để thủng lưới có một lần ở trong 9 trận đấu gần nhất